ដែលឈ្នះគឺត្រូវធាក់អ្នកចាញ់ឲ្យកប់មុខអ្នកដែលញ៉ាំឈ្នះគឺត្រូវវាយអ្នកចាញ់មកដៃឲ្យឈាមមាត់ពីខោ your mouth smell a lot so yeah nice to challenge with you sorry as dj សូមជម្រាបសួរ nhóm nhóm nhóm ok tập pin này ខ្ញុំសម័យខ្ញុំប្រូឡូអូខេពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់នៅខាងនេះក៏ challenge nhóm nào ខ្ញុំនឹងធ្វើ challenge cứ bị ôi chia chia chia <laughs> oh I'm coming for challenge if the one who eat first become the winner and the one who eat ờ, less become loser ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងញ៉ាំមីហលហ្នឹងហើយ អ្នកដែលញ៉ាំអស់មុនគឺទទួលបានជ័យជុំនេះអើយណាគេដែលញ៉ាំអស់មុនគឺជាអ្នកឈ្នះយេហើយអ្នកគេដែលញ៉ាំអស់ហើយគេគឺជាអ្នកចាញ់អញ្ចឹងអ្នកអ្នកដែលញ៉ាំឈ្នះគឺត្រូវវាយអ្នកចាញ់មកដៃឲ្យឈាមមកញ៉ៃលេញ៉ៃចាអ្នកដែលឈ្នះគឺត្រូវធាក់អ្នកចាញ់ឲ្យកប់មកញ៉ៃលេងសម្រាប់អ្នកដែលឈ្នះនឹងទទួលបានលុយជាថវិកា អញ្ចឹងអ្នកដែលចាញ់គឺត្រូវតែឲ្យលុយនឹងទៅអ្នកដែលឈ្នះហើយមួយទៀតអ្នកដែលចាញ់ត្រូវទិញម៉ាស់ឲ្យអ្នកដែលឈ្នះពាក់ព្រោះដោយសារអីឥឡូវហ្នឹងគឺកូនណា វាលុកខ្លាំងណាអញ្ចឹងណាវារះម៉ាស់ឡើងថ្លៃអញ្ចឹងអ្នកអូខេ this is the challenge i'm going to eat noodle with my bro so so uh, the one who become loser will give the money to the winner and also we uh, uh, uh, uh, by the mass for a minute because like corona is become like famous so mask become expensive so the loser need to buy mask for a minute okay okay កូន5កូន5អញ្ចឹងនេះខ្ញុំឲ្យមើលសបកតែមិនមើលទេមើលអត់ទៅមើលទៅមើលផ្លែទៅខាងជីងហើយយើងចាប់ដើមញ៉ាំមីទាំងអស់គ្នា Let's fighting boom mọi người có ho mà uhm. Ừ, ốc hơn mà như như hay là nó chưa mùi Rồi anh ăn ghê, rồi anh ăn ghê <laughs> Chưa mùi kìa Chưa mì, chưa mì อู้นแต่ตอนนเ้มือมือก็มือห้อมยังไม่ปลาเด้อปลาเด้อหลุดอยากขึ้นกันยำเชยมองเอาท้องไห้เอาทาองแต่วจะ not chili but water งา 없어 없어 없어 안 좋아 xong nó chỉ lấy bạc luôn mà chia để Chilean. Chilean or? No. You said not Chilean. um. Um. Ah. Uh. Bi bi này. Em bỏ á. Bi là bên này. No, you're not. Nó sẽ làm ăn hay làm ăn hay. Ờ, cái này cái này cái này cái này cảm ơn, cảm này à? Bên này. À? Này, này, này, này. Anh em cái gì đi chứ? Ăn hay làm ăn hay làm ăn hay. Ông có tăng mình ngày này nè. Hôm nay cái tay chụp tôi trả lời cho họ bằng cái tay cái tay này nè, cái sao tôi chơi thế này. <laughs> Ok. น้ำเอาตนาគ្នានោះอืมมีว่า <laughs> So who the winner? You. you. <laughs> so you become the winner? <laughs> and then you clean the this. wow. okay now I became a loser Sad Are you winner? Yeah <laughs> So I need to give him money hmm. Ah! I Winner <laughs> Ding ding ding ding why 100 yen? Yeah, I said I long so you the winner money, but I didn't say 100, 200. So this is this is your prize, bro. Winner. and long so we buy the winner. So this is the new ma, not yet open. You see? Mm, new. New. Mm, no new. Mm. You see, it's not yet open. So I need to open like the hunger You see? it's stuck stuck ạ this is the new mà hmm. so be careful with gold na you need to wear mà yeah like because your mouth smell a lot so wear <laughs> wear mà smelly okay nice to challenge with you winner uh, get 100 real <laughs> okay thank you for watching bye bye wait uh, during this season uh, corona is come so you need to wear mask when you go outside mask, mask is good okay oh. wear like this yeah mask is good for you you need to protect yourself if you have something feel not good then hurry to go to hospital uh, always clean your hand like this like this um, always clean your hand like this take care of your hair, drink ginger, hot water or something. Okay, this is all from me. Please take care of yourself. Corona is virus. <laughs>